đây đây người yêu nha cái đó cái đó là kính mà cái nút giữa người yêu nha người yêu ờ, chở uh, cha con về ông văn ngủ nha tại vì ờ, ba bị uh, có rượu có rượu trong người nên không có lái xe được người yêu mỏ rảnh của mình lái xe nha các bạn ơi rồi quẹo vô ngã ba ông Văn rồi mấy giờ tụi con chín giờ ờ, bốn mươi lăm ngày chín giờ bốn ba chín giờ bốn mươi lăm ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai gì à. Bỏ lỡ gì không Phương? Bỏ lỡ vậy? Cà phê nãy Đẹp mà Nãy phải nhìn mà bỏ lỡ gì đâu Ba đường này đường gì vậy? Để mất nhớ đấy không có cà phê đẹp đẹp á Đường dạ quẹo vô ông văn á con Đường, đường chạy vô Đang nhớ đường này nha Ê, có cà phê đẹp đẹp đi hoài luôn Ý là nhớ Nãy con nói 43 Ờ thì 45 bình thường thôi 43, 44 gì con chính xác quá Mà quá, cũng 15 phút à Trời ơi mặt mẹ kìa quay cận cảnh cái mặt mẹ lúc em lái coi rồi người ta sẽ thấy mỏi dảnh là sao Nè <laughs> nha, hồi nay tắt đường chửi nè nha Nó cắn mình nha Cắn nữa, đừng nói sao Mẹ đang giả bộ hiền À, mẹ đang giả bộ hiền thôi Các bạn tin nha <laughs> Nãy nhận đăng ký kênh của bà đó Trời, con Bi á, bé Bi con cái đặt đăng ký nè yeah hả? Đăng ký nó